Ok hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trong video clip này chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung làm như nào để đấm vỡ mồm bọn bốn gót sáu đỏ rất là khó chịu trong cái giai đoạn hiện tại Trong cái thời điểm mà khi mà vào trong ờ, rank thì <clears throat> ít nhất là chắc là cũng phải có ba bốn ông chơi gót đỏ dã man Nhất là những cái mức rank cao Thời điểm hiện tại thì cũng có các anh em thắc mắc là Dạo gần đây tôi thấy tôi ít livestream Thì uh, tôi phải uh, chia sẻ với anh em, thú thực với anh em là như thế này Sắp tới là tôi có phát triển thêm cái nội dung Ở trên kênh <clears throat> Tôi làm về một cái con game khác uh, Game uh, Play Together Vì vậy nên là tôi phải có một cái chút thời gian tôi tìm hiểu về con game đấy Tôi uh, dành ra thời gian tôi uh, tìm hiểu về uh, cái con game mà tôi sắp làm nội dung Chính vì thế nên là cái khoảng thời gian mà tôi dành cho chat nó bị uh, thu hẹp lại Thì anh em thông cảm Tôi nghĩ là bất cứ ai làm nội dung trên Youtube cũng thế thôi Bất cứ ai không chỉ có riêng tôi đâu là luôn muốn cho khi mà chúng ta làm nội dung ở trên YouTube thì chúng ta luôn muốn cho kênh phát triển. Ngày hôm nay nó sẽ nhiều sắp hơn ngày hôm uh, qua. <clears throat> ngày hôm nay chúng ta có nhiều view hơn ngày hôm qua. Chính vì thế nên là tôi nghĩ là tôi nên có một cái chút gì đấy thay đổi trong cái việc phát triển kênh, định hướng kênh. Uh, chúng ta không thể uh, ờ, livestream hoặc là làm nội dung về riêng một cái con game được. <clears throat> Mãi một cái con game được anh em ạ. Nhất là cái con game auto check này thì tôi đang đánh giá là nó đang có cái chút gì đấy mà nó đang bị đứng lại, nó bị trượng lại, nó sẽ không thể phát triển hơn được nữa. Chính vì thế nên là hãy để cho um, cái con game auto chess mobile này nó là cái niềm đam mê thôi nhá còn cái niềm đam mê ấy <clears throat> thì nó cũng phải có uh, cái, uh, cái cái cái kinh tế ấy. đấy anh em ạ phải có cái nguồn lực về kinh tế để chúng ta mới có thể theo theo đuổi được đam mê chứ chúng ta không thể theo đuổi đam mê mãi được đấy <clears throat> phải chia sẻ với anh em thật lòng anh thế còn anh em cũng nhìn thấy cái view ở trên kênh của tôi ấy mà làm về cái nội dung auto chat ấy thì tôi cũng thấy là có rất nhiều anh em cũng bảo là yêu quý tôi hay là yêu thích tôi uh, ờ, livestream hay là làm clip về auto chat nhưng mà thực ra ấy phải nói thú thật với anh em là cái lượng view thì nó nói lên tất cả tức là gần như là nó rất là ít nó rất là ít view với cái lượng view uh, như trên anh em có thể thấy là nó không đủ để có thể duy trì được cái niềm đam mê uh, có thể là ngồi livestream bốn uh, năm tiếng như ngày trước đấy <clears throat> 4 5 tiếng nhưng như những cái ngày đầu anh em thấy là có những cái buổi livestream của tôi tôi livestream được 8 tiếng là vì thế. Ừ. Bởi vì cái lúc đấy thì nó khác và bây giờ thì nó khác rồi. Chính vì thế là nếu mà chúng ta muốn theo đuổi cái niềm đam mê là chơi cái bộ môn này, tôi tôi rất là thích auto chat. Tôi phải thú thật với anh em là tất cả những cái trò chơi mà tôi ờ, từ trước đến nay mà tôi chơi ấy, thì cái bộ môn auto chat này là cái bộ môn mà tôi phải nói là tôi thích nhất, tôi bánh cuốn nhất. Nó rất hay. Nhưng mà nó quá khó chính vì thế là nó kén người chơi nó kén đối tượng người chơi nó kén đối tượng người xem đấy chính vì thế nên là uh, <clears throat> có lẽ là là là là chúng ta nên có một cái chút thay đổi anh em nhá kênh mà muốn được phát triển ấy anh em ạ thì uh, nó phải phục vụ được đa số đa số những cái uh, thị hiếu của người xem youtube hiện nay đấy nhưng mà tôi tôi tôi có chia sẻ như thế thì anh em cũng đừng có ho lắng anh em đừng có buồn về cái vấn đề là tôi có bỏ cái, cái auto check này không thì tôi không bỏ nha anh em nhá tôi chưa bỏ như tôi đã nói từ trước ấy là tôi chỉ bỏ cái auto check này khi mà tôi không còn thích chơi nữa tôi không còn uh, còn còn đam mê với cả cái cái trò chơi này nữa hoặc là cái con game này nó bị dead game nó bị chết nhà phát chuyển nó không phát triển nữa nó đóng cửa trò chơi thì tôi mới coi như là tôi bỏ thôi đấy <laughs> còn cái niềm đam mê mà nó mất thì đương nhiên là tôi sẽ không chơi nữa rồi đấy còn khi một khi mà đã đam mê ấy, thì tôi vẫn chơi nhá đấy nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể là cân bằng với cả cái việc chơi game và cái việc làm việc bởi vì thực ra bây giờ ấy tôi vẫn đang coi là cái việc mà livestream và cái việc làm làm youtube này nó là cái công việc của tôi ấy, chứ nó không phải là tôi giải trí ấy, anh em ạ chính vì thế là nhiều khi là cái công việc ấy khi mà chúng ta gắn với công việc thì nó dính liền với cả cái cơm áo gạo tiền nhiều hơn chính vì thế là chúng ta cần phải có một cái gì đấy chúng ta đặt cái vấn đề về kinh tế nó cao hơn cái vấn đề về đam mê chính vì thế nên là mặc dù là tôi vẫn duy trì cái niềm đam mê nhưng mà tôi sẽ uh, làm nội dung và tôi có thể là kiếm thêm được thu nhập anh em nhá đấy chính vì thế nên là sẽ có một chút thay đổi và tôi cũng thấy là Thực ra cũng không phải là tôi thay đổi là tôi cứ vớ vớ đại một cái con game xong rồi tôi livestream hay là tôi ờ, tôi tôi uh, làm video clip đâu. Thực ra thì không phải. Cái chính ở đây là phải thú thực với anh em là cái uh, trò chơi Play Together ấy. Nó thực sự là nó nó là một cái trò chơi mà nó rất hợp với tôi. Và có thể nó sẽ làm cái niềm đam mê thứ hai đối với tôi trong cái việc làm video clip cũng như là livestream đấy <coughs> một cái um, một cái con game mà nó rất là gần gũi với cuộc sống với cái công việc của tôi đấy trong game thì nó có thiết kế nhà cửa và nó rất là phù hợp với cả cái công việc của tôi hiện tại chính vì thế là tôi có thể phát triển tôi nghĩ là tôi có thể làm tốt được cái phần nội dung về sáng tạo thiết kế nhà cửa trong uh, trong Play Together Thực ra cái việc mà tính đến cái việc mà làm thêm những cái nội dung về những cái con game khác ấy là tôi, tôi đã tính cách đây khoảng một năm rồi một năm là tôi đã thấy là cái trò auto chat nó bắt đầu nó có giảm cái số lượng người xem đi nó ít người chơi hơn thì tôi đã tính đến cái việc đấy rồi đấy nhưng mà tôi đã tìm hiểu và tôi cũng chưa tìm thấy bất cứ cái con game nào nó phù hợp tôi cũng uh, tìm hiểu những con game mới và tôi chưa thấy con game phù hợp vì vậy nên tôi tôi chưa có làm game mới cho đến thời thời điểm hiện tại thì tôi đã tìm thấy được một cái con game mà nó khá phù hợp với tôi tôi uh, trước khi mà tôi uh, bắt tay vào tôi làm cái con game mới là tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về cái con game mới xem là liệu rằng là tôi có hợp không tôi có hợp cái nội dung đấy không tôi có thể làm được nó hay không tôi có tự tin là tôi có thể làm được nó hay không thì phải nói là có vẻ như là tôi đã tìm được Khi mà tôi uh, Tôi uh, chợt nhận ra là cái Con game Play Together nó rất hợp với tôi Đấy Nên là rất mong là các anh em sẽ ủng hộ nhá Cái trận này giống như là chơi Clyde rồi anh em ạ <laughs> vừa chơi game vừa trông con anh em ạ anh em thông cảm tôi hôm nay vợ tôi có việc tôi phải vừa chơi game vừa trông con Thực ra chơi Clyde trong cái meta này thì cũng rất là ok nha anh em nhá Có thể đánh được cái bọn sáu đỏ đấy Rót sáu đỏ Thực ra Clyde không sợ đâu Không sợ đâu Nhưng mà chúng ta sẽ chơi like theo cái kiểu là like đẩy cấp Chúng ta sẽ chơi theo kiểu 12 con anh em ạ Chúng ta chơi theo kiểu 12 con Chứ chúng ta không chơi theo kiểu là run ở 8 Sao con? Ủa hay, để bố làm việc nào Khoai ơi, ngoan nào. Ôi dồi ôi, con trai tôi nó cục Bố nó không bế mà nó lém hết cả đồ đạc Mẹ Kinh quá Thôi mẹ bế nó xuống đi Mẹ bế nó xuống tầng đi Cho bố làm việc nhá <laughs> Khổ Đang coi như là là, là, là, là Phải làm việc Đang vào con game Trình diễn Phải trông con <laughs> Rồi vợ tôi tắm xong rồi anh em ạ Vợ tôi tắm xong rồi Rồi bây giờ chúng ta tập trung vào chơi Ui dao già luôn này Đích thị nó sẽ bộ 6 human rồi anh em ơi Ok Chúng ta chơi 6 human nhá Lên ở level 12 chơi cho nó máu Ở level 12 chúng ta có 6 Glide 6 ờ, Glacier Đấy trận này có Lancer nhá Có thể chơi 6 Glide 6 Glacier với cái điều kiện là chúng ta có ít nhất là cái con LC nó lên được 2 sao Avenger Glide lên 2 sao để kiếm được một chút đam đầu game nhưng mà bây giờ có vẻ như là chưa ra tuy nhiên là tôi không có dùng cái lượng tiền này để tôi roll con nc 2 đâu bình tĩnh anh em ạ <clears throat> bây giờ chúng ta vẫn đang chưa có chuỗi thắng chưa có chuỗi thắng đang khá yếu ở đây round này chắc là ăn được thôi Đừng có nói là không ăn được nhá Ê đừng có bảo thua nhá Lại Blade Line nhìn kìa Ui Ăn được ăn được ăn được, Ăn được Ăn được Ui mẹ ơi còn chấm máu ạ Tí thì thua Vớ vẩn thua lại toang đấy Bộ này là cần phải có chuỗi thắng Mà hiện tại nó cũng chưa có chuỗi thắng Thực ra tôi chơi cái này tôi chơi hơi mạo hiểm chút Thường thì chơi bộ human này phải có chắc chắn một con human lên hai sao sớm Chơi thì nó gọi là, là, là yên tâm Chứ còn bây giờ vẫn chưa có hai sao Vẫn toàn một sao anh em ạ Buộc phải lên 8 để nhét thêm mấy con lai nữa vào Chơi 4 lai thôi Tận dụng Celesi uh, ờ, tăng sức mạnh Chứ còn bây giờ không thể tận dụng được vào chất tướng hay sao rồi Tầm này hết tiền rồi anh em ạ Ủa mà trận này nhiều thằng chơi lai ấy nhở Ê từ nãy giờ gặp hai thằng lai liên tiếp liên tiếp rồi đấy Thế chuyện này không chơi lai rồi Trận này cũng chơi lai được Trận này mà nhiều thằng chơi lai thế thì làm sao mà có bài được Bây giờ đấy bài nó còn chưa ra lên được hai sao này Đây rồi Ui Thêm con nữa Thêm quả trứng nữa đi Giờ thêm quả trứng nữa nhở Round 16 lên 9 luôn Round 16 lên 9 Kẹp được cái gì không Lên 9 là bình thường là nếu mà có con Dragon Glide Thì có thể là chơi 6 Glide được 6 Glide 6 Human Đấy, ờ, có thằng xvideo video chắc chắn là chơi ấy rồi chơi chơi chơi chơi chơi sáu đỏ tôi nhìn thấy cái thằng xvideo chơi sáu đỏ này nhận thấy cách xây dựng đội hình là chúng ta biết ngay chuyện này có cả bit nhá có bit nhiều cái này không chơi lại đâu thực ra cũng chia sẻ với anh em từ rất nhiều những cái clip trước đấy là cái việc chọn đội hình ấy mà để giành chiến thắng ấy muốn chọn đội hình thì thì thì có một cái um, kinh nghiệm đó chính là lé những cái cái đội hình mà bị counter ví dụ như là trong game mà nó có quá nhiều những cái thằng mà nó chơi bit thì chúng ta không nên chơi live đặc biệt là trong game này có cả bit có cả những cái thằng chơi live rồi mà chúng ta chơi live thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị yếu do bị counter cũng như là bị tranh bài anh em ạ thôi chúng ta chơi kiểu đẩy cấp rồi đừng có roll roll không ra ở đâu chuyện này khó ra lắm NC hy vọng là có một chút may mắn để có cho quả trứng cho nó lên được hai sao thì nó còn đỡ. Như này có ăn được quái không nhỉ? Chỉ có 3 3 3 like thôi, 3 like 6 human. Thì chết rồi, cái con già nó bị bớ vào dưới kia, bắn được đúng một lần kia. Thôi chết rồi. Ui, thì có, có bị toang ra quái không nhỉ? Có khi nào có con la quái không? Chắc không, chắc không Rồi rồi rồi rồi, ổn ổn ổn ổn Không sao không sao không sao, qua được Qua được la quái và thậm chí là lấy được Lấy được đam, ở hai con LC đều có đam Ok Khá là ổn áp ở đây Ra thêm một con già nữa Lên chín cho hai già vào trong Bây giờ lên 9 Vứt thêm con già nữa vào Nhưng mà nếu mà lên 9 thì hết tiền Hay là roll nhỉ <coughs> Mẹ toàn một sao ạ Roll bây giờ thì thọt tiền quá Ui gặp thằng này có ăn được không đây Ba xin à Ba xin hai gấu Chưa ép Ăn được ăn được ăn được ăn được Ăn được ăn được Như này là ăn được rồi Hay lắm Có chuỗi luôn này Khả năng là lên 9 rồi lên 9 Nhưng mà chưa có 6 like nhở Rôn thôi Ui đây rồi Hay quá Thay con chó ra Ok Nhưng mà vẫn toàn một sao anh em ạ đội hình toàn một sao Tôi nghĩ cái đội hình này tôi cũng sẽ sớm mất chuỗi thôi Chứ nó sẽ không kéo dài được lâu đâu gặp thằng này thì vẫn ăn được thằng này thì, thì mới bốn đỏ kết hợp với cả gót nhưng mà cái con co của nó mới một sao thôi ăn được bán chó đi thôi chúng ta đủ bộ 6 human kết hợp với 6 lai rồi bán chó đi thôi chuẩn bị lên 10 thôi chuẩn bị dần lên 10 đây anh em ạ lên 10 lên 10 thì kẹp Glacier được Lên 10 kẹp thêm một con Glacier Bây giờ thì chúng ta phải mua Glacier nhá anh em nhá Lấy không mua là bởi vì là Chưa có slot cho vào Đấy đến cái tầm level 9 là chúng ta bắt đầu nhặt những cái con Glacier cho vào được rồi Trận này chơi có thể là chơi 6 line kết hợp với 6 Glacier Nhưng mà tôi thấy nhận thấy là có beat rồi cũng có line ấy Thì chúng ta phải xem xét cẩn thận Để xem có lên chơi không Bởi vì bộ line mà nếu mà nó không lên được hai sao thì nó yếu lắm Thậm chí là cái trận đấu này có một thằng chơi Glacier 6 Glacier ạ 6 Glacier co là sắt Shutdown Killer á Kinh nhở Trông thì đánh có vẻ nhanh đấy Nhưng còn lâu mới ăn được nhá Ồ Từ từ đây anh em ạ Tích tiền đã, tích tiền đã Ui Cái gì đây, tôi lộ không ra dạ, Tôn Ngộ Không là chơi gì anh em biết rồi đấy Chính là con Son Go không Đây là cái đội hình của cái con Son Go không Mà tôi đã từng biểu diễn cho anh em một lần Và tôi có nói với anh em là chỉ một lần duy nhất thôi Chứ không còn được lần thứ hai nữa đâu Và rất có thể trận này chúng ta có thể tái hiện lại Tái hiện lại cái cái cái con Son Go không với coi như là một giây tung trưởng được 3 lần Bắn trưởng ra bốn hướng khác nhau Ôi Chúng ta quay trở lại với bộ 6 Glacier kết hợp với cả 6 bit Được anh em ơi Được được được Bây giờ chỉ hy vọng ra là con Lancer thôi Ra con Lancer là chúng ta có thể tái hiện lại được Round này chúng ta sẽ gặp thằng Châu Điên chơi beat Mẹ thế thì chắc là bất chuối mất rồi Không để ý Tôi tính chậm quá này là tôi không để ý để tôi tôi tôi ờ, ấy tôi tôi xếp bài counter. Khổ. Có ăn được không? Ờ. Vớ vẩn này ăn được thằng Chu điên này. Ê, ăn được rồi. Ui, trông toàn một sao nhìn trông khèo thế mà khỏe nhở. Tôi cứ tưởng mất chuỗi cơ. Nó đủ 6 bit rồi mà nó vẫn ăn được ừ, tôi vẫn ăn được nó này. Ồ. Kỳ lạ nhở, ồ kỳ lạ nhở. <laughs> <laughs> nhiều khi cứ tự tin là chiến thắng nhưng mà cuối cùng lại thua thế mà nhiều khi lại, lại chắc chắn là thua nhưng mà cuối cùng nó lại thắng nếu thì người tin được chuyện đâu có thể ngờ mà cái tầm này thì vẫn dùng sách để áp cấp thôi anh em ơi <laughs> cái bộ này nó có nó có một cái nó gọi là cái điểm để chúng ta biết được cái ngưỡng của chúng ta để lên được level 11 ấy đó chính là round 26 hoặc là có thể là round 24 tiết kiệm được thêm một quyển sách thì nó có thể là round 24 đấy Chứ còn cái round 21 nó không phải là cái round mà chúng ta lên 10 đâu Đấy, Nên là trong những cái khoảng từ round thứ 20 uh, ờ, đến round thứ 24 ấy là chúng ta cũng vẫn dùng sách để chúng ta áp cấp thôi Chúng ta đã tiết kiệm được một cái lượng tiền Đấy, sau khi chúng ta lên được 11 chúng ta có một cái lượng tiền để chúng ta roll Đó, ờ, Rất là ok Chứ còn nếu mà chúng ta dùng tiền bây giờ chúng ta đẩy lên 10 mà phát luôn sau lên 11 luôn ấy Thì nó thọt tiền Chúng ta toàn một sao thôi anh em ạ Đấy Tầm này là chúng ta từ bây giờ đến năm 24 chúng ta có thể lên 11 được Em thấy không Đấy và chúng ta tiết kiệm được một cái quyển sách Ở năm 21 là chúng ta tiết kiệm được thêm một quyển sách Chúng ta up cấp Ui mẹ đấu ra này Đôn từ lấy giờ không ra cái gì ạ Nhưng mà tôi nhìn thấy chuẩn nhận ra là bộ like bây giờ nó cũng toàn một sao anh em ạ Có khi tôi chuyển sang chữ bit nhở Đã bây giờ anh em thấy quả bit 6 human chưa 6 human beat thì có khỏe không Có ăn được thằng này không Ăn được chứ Làm gì mà không ăn được Level 10 rồi Ui đang định chuyển sang 6 human beat thì nó lại ra Ra Clyde Ra cả Doctor này Con Doctor này có cái bộ Glacier ừ, Cũng mạnh Chúng ta cho Doctor vào thay cho con Zipper được Đấy, Zipper này có khi là không cần dùng đâu Roll tiếp thôi Roll cho lên hai sao đây anh em ơi Mẹ Sven không cần Sven không cần nhá Xác định là chơi 6 Glacier biết rồi không cần Dragon Clyde lên hai Khó chịu nhở Tôi thật sự khó chịu trong cái trận đấu này đấy Mẹ bị lừa rồi anh em ạ Đến cái giai đoạn này thì tôi biết là tôi bị lừa rồi Mẹ con con con Avenger Clyde từ đầu game bây giờ bây giờ nó vẫn một sao này Ui, con Avenger Clyde nó ra từ round, round 3 anh em ạ. Avenger Clyde ra từ round 3 và bây giờ nó vẫn chưa lên được 2 sao. Bây giờ tôi đấm được thằng nào đây, làm gì còn sách để mà nâng cấp nữa. Bây giờ yếu làm sao mà đánh được nhỉ Bắt buộc phải lên được 11 thì chúng ta mới có thể chơi được bộ 6 bit kết hợp với cả 6 human. Luôn mấy cái lỡ kiếm con giá hai vậy. Ui Hết slot rồi Ui có toang không nhở Tôi nhìn thấy giống như toang vậy Tôi nhìn thấy giống như toang ấy nhở Bây giờ cần kiếm con chó anh em ạ Kiếm lại con chó Ui toang thật anh em ơi Bây giờ tầm này yếu rồi Toàn một sao đánh kiểu gì mà nếu mà không thắng thì còn thậm chí còn bị bị đứng im ở level 10 không lên được 11 cơ. Ê chói rồi. Con chói rồi này. Nhưng mà bây giờ vứt con gì đi? Chó vứt con gì đi nhở Thực ra thiếu một cái con quy giặt anh em ạ Nên là bây giờ tôi vẫn chưa thể kết hợp được 6 human kết hợp với cả 6 bit được Thôi vứt like đi nhá quyết định đi quyết định ở phút này thiếu một con wizard thôi bây giờ kiếm một con wizard vào nữa là xong là chúng ta có đủ bộ à bên rồi Glide chắc cũng không lên được hai sao đâu tôi nghĩ là bây giờ bán Glide đi chơi 6 human kết hợp với cả 6 bit Đấy, tuy nhiên là ở level 11 cơ nên là chúng ta sẽ phải có một vài round chúng ta phải chơi là 6 human kết hợp với cả à, 3 human kết hợp với cả cả cả, cả 6 bit hoặc là 4 bit kết hợp với cả 6 human. Tôi nghĩ là như thế. Ui, ăn được bọn này hay quá, mày thế nhở? Vẫn ăn được. Ui, ra Silencer này. Vậy là chúng ta có thể có cái cơ hội tái hiện được cái bộ 6 Glacier 6 bit rồi. Nhưng mà bây giờ cần phải lên được 12 mới chơi được cái bộ đấy. Mà làm như thế nào để mà lên được level 12 thì nó là cả vấn đề. Ừ. Bán cái này đi thôi Vừa đủ tiền Mẹ nó lừa tôi anh em ạ à. Cái con Avenger Glide nó lừa tôi Từ đầu game giờ mà nó vẫn một sao Từ round 3 đúng không Đến round 25 là 22 round 22 round không có thêm một con LC nào nữa Mà vừa đấy tôi cũng roll Tôi cũng roll nó không ra Rồi có đủ sách lên 11 rồi Mà ở level 11 là chúng ta có thể chơi được cái bộ đấy Bộ 6 bit anh em ạ Có thể chơi được bộ 6 bit kết hợp với cả 6 glacio À 6 bit kết hợp với cả 6 Human Nhưng mà nó phải có cái ấy Nó phải có cái con giạt Chúng ta đợi một chút Kiếm một con giạt nữa thì thay nha anh em nhá Lắp luôn cái giáp đi Lốt rao này thôi Rao sau tôi sẽ xả tiền nữa kiếm con giạt. Tỉnh quá nhở, bít ghê đấy, bít ghê đấy, bít ghê đấy Trông giống như là tôi ăn được Ồ Ồ 6 bít không ăn được này Xả tiền thôi anh em ơi Già 2 Akali Clyde này Vẫn chưa đủ Gấu Một con Akali nữa Mẹ Vẫn chưa có Ui Hàng chiều nhiều quá nhở Thôi xong rồi Thế là phải bán hưu Bán bán bớt mấy cái con lai rồi anh em ạ Lóc lại thôi Ở đao này là chúng ta có đủ bộ 6 bit rồi đấy 6 bit kết hợp với 6 human rồi đấy Chúng ta đủ bộ rồi Ok 6 bit 6 human Ở level 11 đã chơi được rồi anh em ạ Bỏ like đi thôi Bỏ like đi Ui gặp thằng bit TB3 tôi chịu rồi Bit TB3 nó đẩy cho Hy vọng là mất ít ít thôi Không mất nhiều quá Chục máu là vừa bạn ơi Ui mẹ ơi 15 máu ạ rồi thôi bán lại đi thôi anh em ạ Bán lại đi Cho bit vào 4, 5 hai con wizard vào Bán một con đi Đây con này thừa Rồi ok Dồn đồ cho ngộ không luôn sáu bit sáu human sáu bit sáu human có khi mạnh hơn sáu like sáu human đấy anh em ạ Bọn này dồn nam khỏe mà Kìa tôi không kìa Nó bay đằng sau mình solo hết bọn like kìa Ui anh em thấy không Khỏe chưa Ui mẹ mình có tôn độ không ra sau quẩy chết bọn like ạ thằng lai chết luôn ui bài này độ cái con glacier rồi sáu glacier độ rồi anh em ơi ra lancer hai sao ạ thế thì chúng ta chỉ còn hai round nữa thôi hai round chiến thắng nữa thôi là chúng ta đủ để chúng ta up lên ba round ba round ba round nữa ba là hai nhỉ hai round nữa thôi đúng không hai round nữa đủ rồi hai round nữa chúng ta đủ để chúng ta up lên cấp 12 rồi cố gắng round này thắng ấy round quái thắng là vừa BKB cũng cần nhá BKB cần nhưng mà từ từ đã Berlin cũng cần Berlin cần BKB cần Thằng này cũng 6 Glacier này 6 Glacier của chúng tôi gặp bit đẩy Ui rồi ôi Không có tăng 6 Glacier không có tăng Ui Lancer 3 Lancer 3 anh em ơi Lancer 3 Rồi thôi Lancer 3 cái gì Vậy chuẩn bị là, là, là ấy rồi co nó là con con ngộ không anh em ạ chứ không phải là con laser co trong bộ này là con tốc độ không 6 glacier 6 glide à 6 glacier uh, 6 bit co tốc độ không đấm hết anh em ơi tí nữa đây này cái thằng đỏ nó đang top 2 kìa 42 máu đúng không yên tâm đi nó là mắc ping rồi nhá thằng đỏ mắc ping nhá có qdp hai sao mắc ping rồi đấy để tôi cho anh em xem chúng ta thử xem là cái bộ 6 Glacier kết hợp với cả Beat Tôn Ngộ Không làm co có đấm được cái bọn đấy không nha anh em nhá Rồi chúng ta lên được 12 Chính thức chúng ta lên được 12 rồi Ghép BKB hai BKB anh em ơi cho chắc Một cái BKB nữa cho con này. Chúng ta vẫn thiếu một uh, Glacier anh em ạ. Đang thiếu một Glacier. Mới có 5 Glacier rồi, thiếu một con. x video gót sáu đỏ vào đây ồ mày vào đây vào đây uhm, vào đây tao đón thử ăn hộ cái ăn hộ cái gót sáu đỏ ăn hộ cái như nào ui ui ui không không không không không không như nào nhở như nào nhở như nào nhở ừ như nào nhở ơ tại sao như thế nhở không hiểu mê đầy nhiều thế 15 máu ạ đầy đây mày quá con deflector ra bây giờ khác rồi anh em ơi lấy là chưa đủ bộ 6 glacier thôi sở tiền mạnh tí ừ. một cái bkb nữa đéo nói nhiều mom bkb cho lancer anh em ạ rồi thằng này bit bit thì làm gì có tuổi chơi với cả 6 bit kết hợp với cả 6 glacier ui giời tôi cũng không bây giờ nó là son vô không rồi Chém một phát ba bốn đường Roll nốt uh, cho cái bọn này nó lên hai sao anh em ạ Có cái bờ này Đấy bờ linh Đó Tạm ổn chung kết này này chung kết 6 glacio đánh với cả với cả gót 6 đỏ rồi nào chúng ta chuẩn bị nhá anh em nhá đây đây bây giờ mới là thật vừa lấy chỉ là giả thôi vừa lấy chỉ là giả thôi anh em ơi <laughs> bây giờ mới là thật <laughs> lấy là là <clears throat> thử tí thử tí bây giờ mới là thật này ăn hộ tôi nhá ăn bằng nồi rồi sẽ anh em sẽ biết tung một trưởng tung hai trưởng tung liên tục quá ngộ không tung trưởng liên tục đấm liên tục ui anh em nhìn kìa ui Ui, đã chảy liên tục anh em thấy không? riêng cái bộ này lên 6 Glacier nhá Thì coi con tôn độ không ấy Trong một giây của nó, nó nó tung trưởng được một lần đấy Kinh khủng chưa Mà nếu mà nó hình như ấy Tôi nhớ là hình như là, là, là tôi thấy là Nếu mà nó không tung trưởng được ấy Thì nó sẽ tích cái trưởng đấy để có thể tung một phát ba đường luôn Tung một phát bốn trưởng luôn anh em cứ thử nhìn kỹ phát anh em xem nhá tôi tôi nhận thấy cái điều đấy có vẻ là như thế khi mà nó không tung được trưởng thì nó sẽ tích cái trưởng ấy lại và khi mà nó tung được thì nó sẽ tung một phát ra ba đường luôn ui rồi ôi combo đẹp chưa kìa ấy anh em thấy không có tôi không nhá nó bị khống chế cái nhá xong đến lúc mà nó được tung trưởng thì nó tung một phát năm sáu trưởng luôn Kinh chưa Anh em thấy cái bộ này chưa Anh em biết tại sao không Tại sao thì tí nữa giải thích Bây giờ roll lốt có tốc độ không hay sao đã anh em ạ Gấu hai này Một con nữa con ở đây Doom à Thôi đéo cần Doom Gấu hai Tôn độ không vẫn một ạ à. Tôn độ không một mà còn ăn được ấy Thế mới biết là cái con độ, độ không ở trong cái bộ 6 Glacier này nó tín như thế nào Anh em biết tại sao không? Anh em biết tại sao mà nó lại có thể tung được ba bốn trưởng một lúc như thế không? Bởi vì này này Nó chém cái tốc độ chém của nó là 0,2 Tức là thế nào? Tức là một giây chém 15 phát anh em ạ Chém 4 phát Còn một con tốc độ không nữa thôi Chén cuối Không có Nào một con nữa không được rồi thôi xong rồi nó chém một giây 5 phát anh em ơi mà một giây 5 phát có nghĩa là như nào có nghĩa là con này nó chỉ chém 4 phát là nó được một stack thôi tức là trong một giây ấy, nó hơn một trưởng tung ra anh em hiểu không với 3 giây mà bị khống chế 3 giây tích trưởng ấy 3 giây bị khống chế có nghĩa là nó sẽ tung được khoảng 4 trưởng nếu mà nó tỉnh dậy. Ui ôi kinh quá. Anh em biết chưa? Anh em biết bí mật đấy chưa? <clears throat> nó bị cơ khống chế nó không tung được trưởng ấy bị sai lầm ấy lúc nó tỉnh dậy nó tung một phát bốn trưởng luôn <clears throat> đấy nha đang bị khống chế nhá bị ách khống chế này bị con ách khống chế này ui rồi ôi làm gì có cửa đấy anh em thấy chưa vạn chùy quy tông luôn tiến toàn bộ đối thủ lên bảng trong một lốt nhạc kinh chưa anh em với cái quả trưởng tung một phát chắc nó phải giá khoảng 5 phát 5 phát chảy một lúc Đúng là Son không có khác khỏe thế anh em thấy chưa cái bộ sáu đỏ ấy gặp cái bộ này thì nó vẫn đi thôi riêng cái bộ 6 glacier 6 bit mẹ tôn ngộ không làm chùm anh em ạ à. nó gọi là tối thượng rồi tôn ngộ không tối thượng trong bộ này rồi anh em ơi đến cái bọn goblin mắc toàn ba sao bom ba máy bay ba sáu con ca lông mà không ăn được cơ mà anh em thấy cái trận đấy chưa anh em biết cái trận đấy chưa anh em thấy trong cái trận đấy tôi đấm cho bọn Goblin sấp mặt luôn Thì anh em biết là cái bộ này nó là tối thượng rồi Bây giờ ấy, cái bộ này chắc là cái bộ mạnh nhất rồi Không có bộ nào mạnh hơn được nữa Đấy còn anh em có thể là chưa biết được cái trận đấu đấy Thì anh em hãy xem một phần video clip đề xuất nha anh em nhá Tôi sẽ để hiện ở cuối video clip này Cảm ơn anh em Nếu anh em thấy hay thì hãy like share cho tôi Anh em ờ, chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái clip khác anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. Bye bye!